Thỉnh đại chúng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu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 cả tháng tư vừa qua chúng ta đã thiết thực làm được rất nhiều việc ý nghĩa để kỷ niệm sự kiện Đức Thế Tôn đản sinh. Niềm vui khánh đản đã được lan tỏa, Tết Phật đản đã được nhiều gia đình các Phật tử thực hiện và tổ chức rất là tốt, rất trang nghiêm, thành kính và vui vẻ. Đặc biệt chúng ta lại có những chương trình tu tập thực hành công hạnh của các vị Đại Bồ Tát như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Quả thật là một tháng tư đầy ắp cái hương vị của Đạo, đầy ắp sự tinh tấn của toàn thể đại chúng. Thầy xin tán dương và tùy hỷ công đức của toàn thể đại chúng. Yeah. À. Kính thưa đại chúng, cũng trong cái tháng tư này, Phật giáo Việt Nam chúng ta lại còn có một ngày kỷ niệm nữa của một vị Bồ Tát. Và vị Bồ Tát ấy không có ở đâu xa lạ. Vị Bồ Tát ấy chính là người Việt Nam chúng ta, rất đặc biệt. Bồ Tát Thích Quảng Đức. Yeah. À, tức là Hòa Thượng Thích Quảng Đức ạ. Người mà đã vị Pháp thiêu thân vào ngày 20 tháng 4 nhuận năm 1963, à, tức là năm Quý Mão đấy, 1963. Nếu tính theo dương lịch thì là vào ngày 11 à, tháng 6 năm 1963. À, nếu mà tính kỷ niệm theo dương lịch ấy, hôm nay là mùng 9 tháng 6 này thì ngày mai ngày mốt tức là còn qua một ngày nữa là đến ngày kỷ niệm hòa thượng vị pháp thiêu thân à. thế cho nên á, à, đại chúng cũng đã được nghe một số các cái chia sẻ về cái sự kiện hòa thượng thích quảng đức thiêu thân vị pháp thì hôm nay thầy muốn dành cái buổi thuyết pháp hôm nay nói chuyện về cái sự kiện à, vi pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức thông qua cái chủ đề sự kỳ diệu của trái tim Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Xin đại chúng cùng lắng nghe. Ê, kính thưa đại chúng, mình cứ nghĩ Bồ Tát ở đâu xa, à, hay chỉ có ở trong kinh điển, mà Bồ Tát có khi ở ngay trong cuộc sống đời thường này khi chúng ta thực hành tâm hạnh của bồ tát hành hạnh của bồ tát thực hành công hạnh bồ đề nghe không? là chúng ta đang làm việc của một vị bồ tát đấy. đấy chứ không phải đâu xa lạ chúng ta đừng nghĩ bồ tát chỉ có ở trong kinh điển hay là chỉ ở trong hư không mà mà bồ tát ở ngay trong cuộc sống này qua chính những cái việc làm Bồ Tát của chúng ta. Thì để nói về cái chủ đề này, Thầy chia ra làm mấy mục. Thứ nhất, ý, Thầy nói sơ lược về cái bối cảnh lịch sử mà xảy ra sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Nghe không? Thì, kính thưa đại chúng, à, chúng ta biết ý, à, thời kỳ từ năm 1954 à, đến 1963 miền Nam Việt Nam chúng ta được đặt dưới cái sự cai trị của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, gọi là gia đình gia đình trị đó. À, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thực hành rất nhiều những cái chính sách hà khắc với nhân dân. Và đặc biệt trong đó thì ông ấy có một cái chính sách kỳ thị tôn giáo và chủ yếu là nhằm tới Phật giáo. Ông muốn tiêu diệt Phật giáo vì ông không đi theo đạo Phật, ông theo một cái tôn giáo khác. À, cho nên ông, ông có một cái chủ trương là muốn tiêu diệt Phật giáo. Cho nên ông ấy đã từng ra những cái lệnh là cấm không cho các chùa chiền được treo cờ Phật giáo. Và cấm tăng ni không được giảng pháp, không được đi hoàng pháp, à, không được phát triển Phật giáo. Đó. cái sự kỳ thị nó, nó, nó, nó càng ngày càng leo thang Đó. rất là thậm tệ những cái cuộc bắt bớ tăng ni đánh đập liên tục xảy ra Đó, thưa đại chúng và à, cái sự kiện mà nó xảy ra trầm trọng nhất ấy là đêm rằm tháng tư âm lịch năm 1963 cái tháng tư đầu đó, thì tại Đài Phát Thanh Truyền hình Huế, Phật tử đến để nghe tin tức về lễ Phật đản thì đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp và gọi là một cái sự cái vụ thảm sát đấy. Đấy. trong cái sự thảm cái vụ thảm sát hôm ấy là đã chết tám Phật tử và một số các Phật tử khác bị thương phải mang vào bệnh viện. Đó. Và từ những cái sự kiện này thì nó đẩy lên cái sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân, đặc biệt là Phật tử đối với chế độ của Ngô Đình Diệm. Ừ, Ngô Đình Diệm. Thì ờ, ngay cái sau cái sự kiện mà thảm sát ở tại Đài Phát Thanh Huế thì sáng hôm sau Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là hội chủ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã khẩn cấp triệu tập một cái phiên họp bất thường gồm các vị lãnh đạo cao cấp của Phật giáo ở tại chùa Từ Đàm ở Huế để soạn thảo một cái bản tuyên ngôn gồm 5 điểm gửi tới Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đấy. À, trong cái này năm cái điểm này thì thứ nhất ý là yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa miền Nam chúng ta gọi là Việt Nam Cộng Hòa thu hồi vĩnh viễn cái công điện triệt hạ giáo kỳ Phật giáo tức là ông Diệm ông ra một cái ông ban một cái công điện ban hành công điện là triệt hạ cờ Phật giáo cấm các chùa cấm tăng ni cấm phật tử không được treo cờ phật giáo đó cho nên là trong cái trong cái tuyên ngôn này là yêu cầu cái thứ nhất ấy là phải bỏ cái cái công điện này đi thứ hai là yêu cầu phật giáo phải được hưởng chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo thiên chúa và đã được ghi trong đạo dụ số 10. Đấy, tức là đòi hỏi cái sự bình đẳng về tôn giáo. Thứ ba yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ khủng bố tăng ni tín đồ Phật Phật giáo. Yeah. Tức là cái tình trạng mà khủng bố bắt bớ đánh đập tăng ni, nhốt giam xảy ra rất nhiều. Đấy, cho nên là trong cái cái tuyên ngôn này này yêu cầu cái điểm này. Thứ tư là yêu cầu cho tăng ni Phật tử được tự do truyền đạo và hành đạo. Thứ năm là yêu cầu chính phủ đền bù, đền bồi một cách xứng đáng cho những người bị chết oan, vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bù xứng đáng. Đấy. Những cái, cái người mà bị chính quyền, chính phủ vào đánh đập rồi giết chết, giết oan đó phải đòi hỏi phải phải bồi thường. Thế và những kẻ mà mà giết chủ mưu giết hại là phải bị phải bị đền tội. Đấy trong năm cái điều mà cái cái cái tuyên ngôn này của à, Tổng hội Phật giáo yêu cầu với chính phủ của Ngô Đình Diệm. Thế thì kính thưa đại chúng đến à, ngày mùng 10 tháng 5 năm 63 thì cái bản tuyên ngôn này được gửi đi khắp cả nước. Đấy. Và sau đó Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết ấy, đã thành lập một cái Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam. Và, và Hòa Thượng muốn gặp trực tiếp Tổng thống để mong là ông ấy giải quyết những cái yêu cầu của trong cái cái bản tuyên ngôn này. Thế nhưng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không chấp thuận, à, không đáp ứng, không chấp thuận một cái yêu cầu nào cả. Cho nên á, Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam á, thì sẽ hành động nhưng mà bằng cái phương pháp là bất bạo động. Và ngày 30 tháng 5 năm 63 thì Đại Lão Hòa Thượng Thích Tình Khiết đã ra Huế chỉ thị cho các cấp Phật giáo tổ chức tuyệt thực để đòi chính quyền thực thi năm cái yêu cầu trên. Đấy, đấy. Ở Sài Gòn thì Ủy ban Liên Phái cũng tổ chức một cái cuộc biểu tình à, tại công trường Lam Sơn rồi diễn hành căng biểu ngữ về Chùa Xá Lợi và tuyệt thực 48 giờ liền, hai ngày liền. Đấy, tăng ni Phật tử tổ chức tuyệt thực. Thế nhưng mà chính quyền của Ngô Đình Diệm vẫn gọi là vẫn rất là trơ lì trước những các cái, cái phản ứng, những cái phẫn nộ của à, tăng ni Phật tử như vậy. và và Ngô Đình Diệm lại còn tăng cường những các cái biện pháp à, khốc liệt hơn, à, độc ác hơn. Ví dụ như là hạ lệnh là bắt bớ thêm tăng ni, rồi phong tỏa các chùa chiền, à, thậm chí là cắt cả điện, cả nước tuyệt đường lương thực của các chùa những cái chùa lớn đó, ra đại chúng thế mới tệ đấy. ác đến như vậy đó và kinh thưa đại chúng cái bối cảnh lịch sử này nó chính là cái nhân duyên mà khiến nên hòa thượng thích quảng đức đã gửi một bức tâm thư xin được tự thiêu để bảo vệ Phật giáo, gửi lên Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo ngày 27 tháng 5 năm 1963. Đó đây là cái nhân duyên chính đấy thế thì thầy nói qua về cái bối cảnh lịch sử lúc đó để đại chúng thấy được nghe không? tại sao lại như vậy tức là dưới cái chế độ cai trị của tổng thống ngô đình diệm và gọi là gia đình trị đấy ngô đình diệm ngô đình nhu ngô đình thục ngô đình cần đấy, anh em nhóm họ ngô rất là khắc nghiệt và ông kỳ thị với phật giáo ông muốn tiêu diệt phật giáo cho nên Tăng Ni và Phật tử đã đấu tranh ờ, để mà bảo vệ Phật giáo. Ờ, trong đó, Hòa Thượng Thích Quảng Đức của chúng ta đã làm nên một cái sự việc rất là vĩ đại. Đấy, là Hòa Thượng đã làm gửi cái tâm thư xin được tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp. Đó. Thế thì ờ, đấy là cái phần thứ nhất về cái, cái, cái bối cảnh lịch sử để diễn ra cái sự kiện này. Thì Thầy chia sẻ để đại chúng nhớ và nắm lại một chút. Phần thứ hai nói về thân thế của Hòa Thượng, thân thế hành trạng của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Thì kính thưa đại chúng, Hòa Thượng Thích Quảng Đức thế danh là Lâm Văn Tuất, ngày sinh năm 1897 à, ở tại thôn Hội Khánh, xã Phản Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và đấy, tỉnh Khánh Hòa, bây giờ vẫn là tỉnh Khánh Hòa. Ngài sinh trong một gia đình có bảy anh chị em, thân sinh là cụ ông Lâm Hữu Ứng và cụ bà Nguyễn Thị Nương. Năm lên 7 tuổi, Ngài được cha mẹ cho đi xuất gia. Đấy, 7 tuổi là Hòa Thượng được đi xuất gia rồi, tức là gọi là đồng chân nhập đạo, đồng tử xuất gia đấy. Năm 15 tuổi, Ngài được thọ giới Sa Di, 20 tuổi được thọ giới Tỳ Kheo và được Pháp danh là Thị Thủy, Pháp tự là Hạnh Pháp và Pháp hiệu là Quảng Đức. À sau đó thì Ngài phát nguyện nhập thất tu ba năm trên ngọn núi ở Ninh Hòa, à, tu đầu đà khổ hạnh ở núi Ninh Hòa. Và về sau Ngài có lập trên núi này một ngôi chùa lấy hiệu là Thiên Lộc Tự. Rời núi, Ngài Vân Du hóa đạo một mình với chiếc bình bát theo hạnh đầu đà. Tức là Hòa Thượng cũng tu hạnh đầu đà, giống như chưa Tăng chùa mình đấy, và cũng ăn bình bát. À, à, hai năm mãn nguyện Ngài quay về nhập thất tại chùa Sắc Tứ Thiên Ân ở Ninh Hòa, gần thành phố Nha Trang. Đến năm 1932, Hội An Nam phật học ra đời, ờ, Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Hải Đức đến nơi Ngài đang nhập thất thăm hỏi, mời Ngài nhận chức chứng minh đạo sư cho tri hội ờ, ờ, Phật học Linh Hòa. Thì ba năm sau, Ngài được thỉnh giữ chức kiểm tăng cho tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa. Trong thời gian hành đạo tại miền Trung, Ngài đã kiến tạo trùng tu tất cả 14 ngôi chùa. Tức là à, Hòa Thượng cũng xây cất rất là nhiều chùa. Năm 1943, Ngài rời Khánh Hòa vào miền Nam. Ngài hành đạo khắp ở các tỉnh Sài Gòn, Gia Định, Định Tường, Tây Ninh, Bà Rịa xuống đến Hà Tiên. Ngài cũng đã từng sang Nam Vang lưu trú ba năm, vừa giáo hóa các Phật tử kiều bào, vừa nghiên cứu kinh điển Pali và Phật giáo Nam Tông nha đấy tức là hòa thượng cũng có nghiên cứu phật giáo nguyên thủy cho nên chúng ta thấy cái hạnh của ngài cũng thế cũng à, đắp y ăn bình bát nha rất là đặc biệt năm 1953 ngài được thỉnh cử vào chức phó chủ trị sự trưởng ban nghi lễ giáo hội tăng giả Nam Việt đồng thời lãnh nhiệm vụ trụ trì chùa Phước Hòa ở Bàn Cờ là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Hội Phật học Nam Việt. Đấy. Năm 1958, trụ sở của hội rời về chùa xá lợi ngài nhận thấy tuổi già sức yếu và với bản nguyện ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ngài xin thôi mọi chức vụ để có đủ thời gian à, dành tâm tu niệm tuy nhiên vốn có tâm tử bi ngài vẫn để cho gót chân vân du hành đạo ghi dấu nhiều nơi à, ngài vẫn tiếp tục tuy là tuổi cao nhưng ngài vẫn đi để hoàng pháp à, đấy thì đấy là cái, ờ, cái sơ qua về cái, cái ờ, tiểu sử của ngài và hành trạng bây giờ đến năm 1963 đây này là năm mà xảy ra sự kiện của ngài thì kính thưa đại chúng trong cái phong trào mà Phật giáo đấu tranh để đòi cái quyền à, bình đẳng tôn giáo chống lại cái sự kỳ thị của chế độ Ngô Đình Diệm thì Hòa Thượng Thích Quảng Đức cũng là một người rất tích cực tham gia cái phong trào này mặc dù lúc ấy ngài cũng tuổi đã cao đó, ngài tuổi đã cao và khi mà thấy máu của phật tử của tăng ni đã đổ xuống và thì ngài cũng không cầm được nước mắt rất là đau xót và chùa triền bị phong tỏa phật tử tăng ni bị bắt bớ khắp nơi cho nên ấy, để thức tỉnh chế độ ngô đình diệm và cả một cái hệ thống chính quyền này sớm tỉnh ra và đáp ứng được cái, các cái nguyện vọng mà của Tổng hội Phật giáo đã đề ra đấy thì Hòa Thượng đã quyết định thực hiện tâm nguyện của mình là tự thiêu để cúng dường chư Phật và bảo vệ cho Đạo Pháp. Đấy, quyết định, Hòa Thượng quyết định. Và Ngài đã làm bốn cái bài kệ phát nguyện. Đó, cái bài kệ thứ nhất gọi là kính nguyện dâng thập phương chư Phật. Bài kệ thứ hai là dâng chư hiển thánh tăng. Bài kệ thứ ba là cùng với toàn thể tín đồ Phật giáo. Bài kệ thứ tư là xuất kệ vân. Đấy. Trước khi Hòa Thượng mà, mà quyết định tự thiêu đó, đó Hòa Thượng viết bốn cái bài kệ này. Trong những cái bài kệ đấy á, có những cái, cái, cái câu kệ rất là thấm thía, Thầy xin đọc để đại chúng cùng nghe. Có một cái bài kệ Ngài viết thế này, rất là ra diết, rất cháy bỏng. Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình, làm đèn soi sáng nẻo vô minh, khói thơm cảnh tỉnh bao người ác, cho trắng phẳng san hố bất bình. Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình, làm đèn soi sáng nẻo vô minh khói thơm cảnh tỉnh bao người ác cho trắng phẳng san hố bất bình ngài lấy thân làm ngọn đèn và đó ừ, cái khói thiêu thân mình nó sẽ cảnh tỉnh bao nhiêu kẻ ác cho xương của mình sẽ san phẳng cái hố bất bình bất bình đẳng hố kỳ thị phân biệt Đó. rồi bài kệ còn có bài kệ này nữa vì sự bất công tôi thiêu xác khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan kính chúc tăng ni tâm dũng tiến chính pháp ngày mai phải trường tồn vì sự bất công bất bình đẳng kỳ thị của chế độ ngô đình diệm đối với phật giáo à, việt nam miền nam việt nam cho nên là ngài nguyện thiêu xác khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan bao nhiêu tăng ni phật tử bị giết à, bị bắt bớ bị đánh đập oan ức tù đầy Đấy, ngài nguyện sẽ độ cho tất cả kính chúc tăng ni tâm dũng tiến chính pháp ngày mai phải trường tồn đó à, kính thưa đại chúng đến ngày 27 tháng 5 năm 1963 thì ngài đến chùa ấn quang bạch với thầy thích thiền hòa hòa thượng thích thiền hòa đấy là trưởng ờ, trị sự trưởng giáo hội tăng già Nam Việt và nộp cái đơn xin được thiêu thân. Trong cái đơn này, Hòa Thượng Thích Quảng Đức có viết này, tinh thần Phật giáo đã gắn liền với tinh thần quốc gia dân tộc. Phật giáo thịnh thì quốc gia thịnh, Phật giáo suy thì quốc gia suy. Điều này lịch sử đã minh nhận. Đấy, trong cái đơn mà Ngài xin tự thiêu đấy. Ngài nói rất là quả quyết vào tinh thần Phật giáo đã gắn liền với tinh thần của quốc gia dân tộc. Đấy. Cho nên có thể nói là hồn của dân tộc Việt chính là Phật giáo. Vào. Phật giáo đã hòa quyện trong lòng dân tộc. Văn hóa Phật giáo là văn hóa của dân tộc. Hơn 2.000 năm lịch sử gắn liền với dân tộc như thế. Phật giáo thịnh thì quốc gia thịnh, Phật giáo suy thì quốc gia suy. Điều này lịch sử đã minh nhận. Qua hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành dân tộc chúng ta thấy rất rõ. Khi nào Phật giáo được hưng thịnh thì quốc gia hưng thịnh. Khi nào Phật giáo suy vi thì quốc gia cũng suy vi. Đó. Cho nên Ngài ghi trong cái đơn của Ngài cái điều này Ngài rất là, là quả quyết như vậy. Nó rất là rõ vì chúng ta nhớ cái quốc gia có hồn quốc gia mà cái hồn quốc gia đây chính là cái văn hóa mà văn hóa của đất nước chúng ta của dân tộc chúng ta chính là văn hóa phật giáo nó thấm nhuần trong máu trong tùy của người người dân việt nam rồi à, nhất là cái thời kỳ vàng son lịch sử vàng son là thời lý thời trần đất nước chúng ta phật giáo trở thành quốc đạo Lúc ấy toàn dân theo Phật, học Phật, đất nước rất là thịnh trị, rất là hùng cường. Thế cho nên có thể nói là chúng ta là con em nước Việt đến bây giờ đều là có dòng máu Phật giáo hết ấy Dù bây giờ là ai theo đạo nào, theo tôn giáo nào, chứ cha ông chúng ta từ thời Lý, thời Trần đều theo Phật hết ấy Chúng ta đều là con cháu của Phật hết đấy chứ. Đâu có lạ đâu. Các tôn giáo sau này mới đến Việt Nam chứ còn chúng ta đã Phật giáo đến Việt Nam hơn 2.000 năm rồi nghe không đó cho nên nói ra gì thì nói dù ai theo tôn giáo nào hiện nay chúng ta đều là con cháu của các cụ ngày xưa các cụ chúng ta ngày xưa cha ông chúng ta ngày xưa đều theo Phật học Phật hết đấy mà thời kỳ Lý Trần Phật giáo là quốc đạo đúng không quý Phật tử đấy. sau khi mà ờ, nạp đơn xong ấy, thì theo hướng dẫn của các tôn túc hòa thượng ở lại chùa Ấn Quang một tuần để xem tình hình ra làm sao. Nếu mà bên phía Diệm Nhu chịu nhượng bộ hoặc Phật giáo phải làm thẳng tới, mà làm thẳng tới tức là Ngài sẽ thực hiện việc tự thiêu. Nghe Một là bên phía Diệm Nhu, chính quyền Diệm Nhu mà chịu nhượng bộ thì tốt, còn nếu mà không thì là phải làm thẳng tới, mà làm thẳng tới là Hòa Thượng sẽ quyết định tự thiêu. Và Đến ngày 4 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng viết thêm một cái lời nguyện tâm quyết bằng chữ nôm. Cái bản lời nguyện tâm quyết nó như thế này, Thầy xin đọc cho đại chúng cùng nghe. Tôi tỳ kheo thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quán Thế Âm, Phú Nhuận, Gia Định, nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngả nghiêng. Tôi là một tu sĩ mệnh danh trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị điềm nhiên tọa thị là điềm nhiên mà ngồi nhìn đó để cho phật giáo tiêu vong nên tôi vui vẻ phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư phật để hồi hướng công đức bảo tồn phật giáo mong ơn mười phương chư phật chư đại đức tăng ni chứng minh cho tôi đạt thành trí nguyện như sau hòa thượng nêu ra bốn điều như thế này một là mong ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên ngôn. Hai là nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt. Ba là mong nhờ hồng ân Đức Phật gia hộ cho chư Đại Đức Tăng Ni Phật tử Việt Nam tránh khỏi nạn, tai nạn khủng bố và bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác. Bốn là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, nhân dân an lạc. Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Tôi thiết tha kêu gọi chư Đại Đức Tăng Ni Phật tử hãy đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo toàn Phật Pháp. Tỳ kheo Thích Quảng Đức. Đó. Nên đại chúng nghe cái bài gọi là lời nguyện tâm quyết. Đây là tâm quyết, chứ không phải là tâm huyết, nữa. tâm quyết, tâm quyết định. À. Hòa Thượng viết vào là một vị tăng sĩ, à, một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử Như Lai, cho nên không thể thấy tình trạng Phật giáo như vậy mà điểm nhiên tọa thị được. Mà. Cho nên vui vẻ phát nguyện thiêu cái thân giả tạm này để cúng dường Phật và hồi hướng công đức thiêu thân này bảo tồn Phật giáo. Và chúng ta thấy là trong đây Hòa Thượng viết cái, cái lời tâm quyết này nhưng không có một chút gì biểu hiện cái hận thù, cái bạo lực trong này. Mặc dù lúc ấy chế độ chính sách của Ngô Đình Diệm đang rất là tàn ác đối với tăng ni phật tử nhưng hòa thượng vẫn viết cái này chúng ta thấy không một chút gì là hận thù này mong ơn phật tổ gia hộ cho tổng thống ngô đình diệm sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của phật giáo việt nam à, đấy vẫn là mong ơn phật tổ vẫn gia hộ cho tổng thống chứ không phải là mong là cho ông tổng thống ông bị làm sao đâu đấy là cái tâm lượng từ bi của người đệ tử chân chính của phật thực hành lời phật dạy đấy biết rằng ông diệm thì cũng là một chúng sinh mà còn u mê tâm tối còn vô minh tà kiến ông tin theo những cái tôn giáo mà tà kiến cho nên như vậy vào cho nên là mong cho ông sáng suốt ông nhận ra cầu mong cho ông sáng suốt nhận ra vào rồi tôi trân trọng gửi lời cho tổng thống ngô đình diệm nên lấy lòng từ bi bác ái đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở những lời rất là từ hòa, rất là nhân, rất là nhân ái. Chúng ta tuyệt nhiên không thấy một chút gì phẫn hận, căm thù ở trong này cả. Đúng không đại chúng? Đúng là lời của một người con Phật chân thật, rất từ bi, đó, rất từ bi. À, nó, nó chứa chan ở trong đấy một cái tình thương và cả cái niềm hy vọng. À, Ngài nhắn gửi cho Tăng Ni cầu nguyện cho đất nước được hòa bình, nhân dân được an lạc. Đó, đấy, cái, cái bức gọi là tâm thư, tâm quyết của Ngài như vậy. Đó. Và bây giờ sang cái phần thứ ba là sự kiện thiêu thân của Ngài. Nha. Đấy, sự kiện thiêu thân của Ngài. Thì kính thưa đại chúng, đúng ngày 20 tháng 4 nhuận năm Quý Mão, tức là ngày 11 tháng 6 năm 1963, dương lịch đấy. Đó nếu kỷ niệm là ngày kia đây này là 11 tháng 6 thì trong cái cuộc diễu hành rước đi di ảnh của các vị thánh tử đạo của trên 800 vị thượng tọa đại đức tăng ni và Phật tử từ chùa Phật Biểu đến chùa Xá Lợi ở Sài Gòn đấy khi đoàn diễu hành đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và đường Lê Văn Duyệt nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Cách Mạng tháng 8 thì hòa thượng từ trên một chiếc xe hơi bước xuống hòa thượng thích quảng đức được chở đi trên đầu cái đoàn mà diễu hành đấy cái xe hơi của ngài và hòa thượng được chở trên cái xe hơi đấy và có một vị lái xe rồi có một đại đức ngồi cùng với hòa thượng thì đại đức này á, là đã đổ xăng tẩm hết tất cả y áo của hòa thượng ngay từ trên xe rồi đó. nhé Đấy. và khi mà đến cái chỗ ngã tư này và đường phan đình phùng này thì xe dừng lại và hòa thượng nhẹ nhàng từ trên xe bước xuống rồi và ra đến chỗ giữa ngã tư đường hòa thượng ngồi xuống rất là nhẹ nhàng bình thản vắt chân kiết già trên mặt đường Đó. và hòa thượng tự tay bật lửa bật diêm ấy Đó. hòa thượng có cầm theo một cái, cái bao diêm hòa thượng tự đánh diêm và châm lửa có một một thầy nữa đi ra và tiếp tục đổ thêm xăng lên người Ngài, cầm cả một cái can xăng đổ lên người Ngài. Xăng chảy ra lênh láng. Thế sau đó thì Thầy đó đi vào, và Hòa Thượng điềm nhiên tay bật diêm, bật lửa diêm và châm lửa và một ngọn lửa bùng cháy, nghe không? Đó. Một bùng cháy rất là lớn, toàn thể, bao trùm toàn thể thân thể của Ngài luôn. Ừ à, đây trong đây là cái, cái, cái lời tự sự của hòa thượng thích đức nghiệp là phó pháp chủ hội đồng chứng minh bây giờ đến cụ kể lại ngọn lửa bốc cao phủ kín thân của ngài nhưng mà ngài vẫn ngồi an nhiên chấp tay tĩnh tọa như một pho tượng đồng đen lửa cháy ngùn ngụt hòa thượng vẫn ngồi điềm nhiên thì đại chúng thấy nếu mà như người bình thường chúng ta không có công phu tu tập không có trí nguyện như vậy thì không thể chịu nổi đại chúng theo chúng ta chỉ bị bỏng một chút thôi một chút vào cái tay thôi chúng ta cũng không thể chịu nổi rồi đó. đây là giữa một cái một cái cái cái cái, cái khối lửa lớn như vậy hòa thượng ngồi thản nhiên như vậy không có một nét một chút gì cau có nhăn nhó đau đớn thể hiện ra đó, đó. thế và khoảng 15 phút sau lửa mới tàn thì lúc này thì hòa thượng lại cúi xuống mấy lần giống như là chào đại chúng ấy sau đó thì hòa thượng nằm à, ngã ngửa nằm ngửa ra Đấy, ngửa ra và trong tay vẫn còn kết ấn tay vẫn còn kết ấn vẫn kết ấn đó đấy thưa đại chúng đấy là cái sự kiện mà thiêu thân của ngài và xung quanh là tăng ni rồi phật tử thì tụng kinh và cầu nguyện niệm phật đó và sau đó thì nhục thân của ngài được đại chúng rước về quàn tại chùa xá lợi khi mà vừa vào đến chùa thì một trận mưa chút xuống tầm tã và rông gió nổi lên. À, mưa rông chốc giật rất là lớn. Tăng ni Phật tử đều chan hòa nước mắt, khóc. Thật rất là thảm, rất là thảm thiết. Đó. Thế và chính quyền Diệp Nhu á, thì ngay khi đó là triển khai à, đến bao vây chùa Xá Lợi, ừ. cấm ngặt cái việc ra vào, ừ, cấm ngặt việc ra vào toàn bộ thành phố Sài Gòn gia đình rung động trước cái sự kiện tự thiêu của Ngài. Vâng, bất chấp mưa gió súng đạn mà nhân dân ở các nơi họ đổ về chùa xá lợi để tỏ lòng kính ngưỡng Hòa Thượng. Đấy. Và đến ngày 20 tháng 6 năm 1963 thì Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo tổ chức rước nhục thân của Hòa Thượng đưa về an dưỡng địa để cử hành lễ trà tỳ, tức là hỏa thiêu cái thân của Ngài. Đấy, tức là gần 10 ngày sau. Vào, đấy, gần 10 ngày sau. Ngày 11 thì Hòa Thượng hỏa thiêu, đến ngày 20 thì mới đưa cái nhục thân của Ngài về an dưỡng địa để mà làm lễ hỏa thiêu toàn bộ. Đấy. Thế thì đại chúng biết, ấy, cái sự kiện nếu nó xảy ra thì nhân dân lúc này là toàn dân và nhất là Phật tử, tăng ni Phật tử vào vô cùng cảm kích, xúc động. Vâng. cho nên ấy, khi cái, cái đám rước cái nhục thân của Ngài từ Chùa Xá Lợi về An Dưỡng Địa thì dọc đường nhân dân người ta bày hương án ra để người ta đảnh lễ suốt dọc đường các ngõ ngách ta bày hương án ta đảnh lễ cái kim quan của ngài đó những âm ngài và tại an dưỡng địa trước sự chứng kiến của hơn 50 nhà báo quốc tế nhục thân của hòa thượng thiêu từ sáng đến chiều với nhiệt độ hàng nghìn độ à, xương thịt cháy tan hết nhưng khi mà lấy cho cốt ra thì mọi người phát hiện ra có một cái vật vẫn còn đỏ ửng không cháy mọi người nhìn mãi không biết là cái gì về sau thì mới phát hiện ra đây là trái tim của hòa thượng thưa đại chúng ừ. thế thì khi mà thầy phát hiện đây là trái tim của ngài vẫn còn đỏ hồng như thế không cháy thì các ký giả các nhà báo họ lại chạy đi mua thêm xăng dầu để đốt lần thứ hai xem thế nào đốt tiếp lần hai cũng lại vẫn không cháy thưa đại chúng thấy không đại chúng thấy có kỳ diệu không xương thịt cháy hết mà còn trái tim của ngài lại không cháy đốt lần thứ nhất từ sáng đến chiều không cháy sau đó lại mua thêm xăng về để đốt tiếp nữa cũng không cháy đó. và cái tin về cái sự kỳ diệu trái tim của ngài nó lan rất là nhanh trong khắp thành phố sài gòn gia định và truyền đi cả thế giới luôn đó lúc này thì tổng thống ngô đình diệm cố vấn ngô đình nhu thì à, cử một cái ông chùm mật vụ thân tín là bác sĩ trần kim tuyến đi đến chùa xá lợi tức là trái tim của ngài được mang về chùa xá lợi thì cử cái ông trần kim tuyến này là mật vụ là bác sĩ nhưng cũng là mật vụ đến để khám nghiệm trái tim này xem thế nào thực hư thế nào thì ông trần kim tuyến ông đến ấy, ông mang theo một cái máy phát điện rất là mạnh để đốt và đem trái tim của Ngài vào trong cái, máy, cái lò đốt của cái máy phát điện này với nhiệt độ 4.000 độ C, thưa đại chúng. Nhưng mà lung như vậy mà đến khi bỏ ra trái tim vẫn cứ đỏ rực không cháy, thưa đại chúng. Anh hùng. Thế và ông chùm mật vụ này lúc ông coi là ông phải quỳ xuống lễ và sau đó ông viết một cái bản phúc trình công nhận đây là trái tim bất diệt, đốt không thể cháy. Anh hùng và kính thưa đại chúng à, chủ tịch hồ chí minh sau khi mà biết tin hòa thượng thích quảng đức tự thiêu như vậy thì ngay hôm sau đó, à, chủ tịch hồ chí minh đã trang trọng công bố trên đài phát thanh và báo chí từ hà nội một đôi câu đối để kính viếng hòa thượng thể hiện tấm lòng của của ngài của người và của đồng bào cả nước đối với hòa thượng thích quảng đức cái đôi câu đối đó như thế này vì Pháp thiêu thân, vạn cổ hùng uy, thiên nhật nguyệt, lưu danh bất tử, bách niên chính khí, địa sơn hà. Nghĩa là vì Pháp thiêu thân, muôn thuở hùng uy trời nhật nguyệt, lưu danh bất tử, trăm năm chính khí đất sơn hà. Đấy, đấy là cái câu đối mà bác Hồ tặng cho Hòa Thượng Thích Quảng Đức đấy, các đại chúng. Và ngay sau đó thì báo chí ở trên thế giới ngay trên trang đầu tiên cái hình ảnh tự thiêu của hòa thượng cũng thế và được đăng lên và cái sự kiện tự thiêu của hòa thượng trái tim của hòa thượng thích quảng đức đã làm cho à, ngô đình diệm ngô đình nhu à, vô cùng hoảng sợ Đó. và tìm mọi cách để đối phó với phật giáo bằng những cái thủ đoạn thâm độc thế nhưng mà nó chính cái việc này nó lại cũng lại làm cho cái phong trào đấu tranh của Phật giáo cuồn cuộn, nó gọi là như sóng thần vào và cuối cùng để đi đến cái ngày kết thúc của một cái chế độ bạo tàn đó là ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 chế độ độc tài gia đình trị của gia đình họ Ngô hoàn toàn sụp đổ à, do cái cuộc đảo chính đấy và nhờ vậy Phật giáo Việt Nam chúng ta thoát qua một cái, cái cơn pháp nạn. pháp nạn. Nếu không thì sẽ bị diệt vong đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thì, kính thưa đại chúng, đấy là cái sự kiện mà, mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, nghe không? Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, nó đã rung lên một cái tiếng chuông rúng động tất cả lương tri của mọi người, của nhân loại. Ừ. Bây giờ sang cái phần thứ tư, Thầy xin được phân tích cái sự kiện tự thiêu và trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. À, sẽ phân tích cái này đại chúng chúng ta cùng nghe. Kính thưa đại chúng, hành động thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức để lại cho chúng ta, Tăng Ni và Phật tử rất nhiều bài học to lớn và vô cùng ý nghĩa. Mà bài học thứ nhất ý, đó là trí nguyện của người xuất gia. Đấy, Hòa Thượng Thích Quảng Đức xuất gia từ năm bảy tuổi không? Vâng. À, ờ, và đến khi ngài thiêu thân à, cả một cái đời của ngài trọn vẹn trong việc tu đạo giữ gìn giới đức hành hạnh tu tập đó. thì tổ quy sơn dạy người xuất gia làm sao phù xuất gia giả thì phải phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long thánh trùng chấn nhiếp ma quân dùng báo tứ ân bạt đế tam hữu à. Đấy, người xuất gia thì phải làm sao thiệu long thánh trùng làm lớn mạnh dòng giống của bậc thánh thì cái, cái hành động của hòa thượng cái việc làm của hòa thượng à, chứng tỏ ngài vào địa vị của bồ tát ừ. không phải việc bình thường à, à, làm cho dòng giống thánh vững mạnh lên qua cái hình ảnh ngài thiêu thân này biết bao nhiêu con người phát được cái tâm bồ đề kiên cố với phật pháp mà bao nhiêu vị tăng ni à, tinh tấn tu hành trí khí ngất trời từ cái việc làm của ngài có phải đúng là làm lớn mạnh dòng giống thánh không cái tâm bồ đề kiên cố lên rất là nhiều Đấy. thiệu long thánh chủng rồi chấn nhiếp ma quân cái việc ngài thiêu thân đã làm rung động đến quân ma binh ma và nhất là ma tâm ở trong tâm của à, gia đình ngô đình diệm à, đấy, cái ma tâm ác tâm của tổng thống ngô đình diệm của cố vấn ngô đình nhu cả cái gia đình ấy và trong tâm những cái kẻ ác của một cái thể chế độc tài này ừ, phải rung động hết run sợ thực sự là run sợ đấy đại chúng trước cái ngọn lửa thiêu thân của ngài làm cho cho quân ma run sợ sợ hãi rất sợ thưa đại chúng ừ, đấy. rất sợ đấy, gọi là chấn nhiếp mang quân cái ác phải phải lùi xa ừ. cái ngọn lửa này nó thắp lên cho nên ngài con nguyện thiêu thân mà để làm đèn soi sáng nẻo vô minh đấy, đấy. đốt đèn để soi sáng nẻo vô minh cái ngọn lửa của ngài là như vậy và cái việc làm của ngài thực sự là báo đáp tứ ân và cứu độ ba cõi là như vậy và trí nghiện của người xuất gia thường cầu phật đạo hạ hóa chúng sinh cũng là đây phải không? cả một đời xuất ra là nguyện bỏ cái thân này biết cái thân này làm sao nó chỉ là cái thân cuối cùng thôi và không để cho nó đi trong luân hồi nữa đem cái thân này để phụng sự phật pháp đem cái thân này dùng cái thân này để cầu vô thượng đạo trên là cầu vô thượng đạo dưới là nguyệt độ chúng sinh đấy dùng cái thân này hữu ích như vậy và cái người tu người xuất gia là biết dùng cái thân này hữu ích nhất như vậy không để uổng phí nó một ngày một giờ nào không có một việc làm nào là uổng phí ở nơi cái thân này ai ai cũng có thân nhưng dùng cái thân này như thế nào có những người dùng cái thân một đời uổng phí à, đến lúc chết không có một chút công đức phước lành thiện căn gì cả và cái thân này trở thành cái, cái, cái nguồn mối sa đọa còn cái người chân thật xuất gia tu hành thì phải biết dùng cái thân này làm sao lợi ích nhất à, lợi ích nhất cho mình và cho chúng sinh Đấy. thì ngài đã dùng được cái thân mình như vậy nó không uổng phí cái thân này cái thân người Đó. đấy là bài học thứ nhất là trí nguyện của người xuất gia và ừ, phải như vậy bài học thứ hai là chúng ta là người xuất gia người đệ tử phật phải nguyện tu học để có được những cái tâm hùng lực như của Ngài. À, cái hành động thiêu thân của Ngài, cái sự việc tiêu thân của Ngài thể hiện đầy đủ cái, cái tâm trí đại hùng, đại lực, đại từ bi nữa. Và trong đó có cả trí dũng, hùng lực, bi dũng, trí đầy đủ trong đó. À, Hòa Thượng rất điềm nhiên. À, chúng ta thấy thấy không nào rất là bình thản từ xe bước xuống cái hành vi ấy nó rất là oai hùng à, không phải kẻ tầm thường có thể làm được không tầm thường không làm được ngồi kết già rất là bình thản đấy thể hiện cái hùng của ngài và cái bức tâm thư tâm quyết của ngài thể hiện đầy đủ cái sự từ bi của ngài không có một chút gì phiền hận sân hận trong đó à, đều là một cái tấm lòng từ bi trang trải Ngài có thấy ông Diệm như vậy thì cũng chỉ là một chúng sinh u mê lầm lỗi thôi, tâm tối thôi, cần phải cứu độ thôi. À, cho nên cái việc của Ngài, Ngài đốt cái thân này cũng là để cứu độ chúng sinh, để soi sáng cho các vị ấy. Đấy là cứu chúng sinh, thì đấy là tâm từ bi chứ. Phải Chứ đâu có ác tâm đâu. Ngài có đã đánh đập, có cha tấn ai đâu. Mà để soi sáng những cái góc u tối trong tâm hồn của những kẻ ác ấy. Vâng. Và nếu chẳng phải một kẻ dũng không thể làm được việc này. Mà việc làm của Ngài đầy đủ trí tuệ trong đó. Ngài biết rằng cái việc thiêu thân này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh. À, đó là trí tuệ. Cho nên cái việc làm của Ngài có hùng, có lực, có bi, có trí, có dũng ở trong đó đầy đủ. Đấy. Thế thì Chúng ta là đệ tử Phật cũng vậy, tu học phải rèn cho mình có những cái phẩm chất này. Wow. Trong đời này phải rèn cho mình, chưa có ta phải rèn dần cho có. Wow. Học hành của các Bồ Tát đấy. Không có Bồ Tát nào mà lại không có hùng, không có lực, không có bi, không có trí, không có dũng cả. Chúng ta đã có hai kỳ tu tập công hạnh của Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền rồi. Bây giờ học hạnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức nữa. Nghe không? Chúng ta cũng phải thế phải có hùng có bi có trí có dũng đầy đủ ở trong đó một việc làm của ngài nó toát lên đầy đủ như vậy đấy hùng lực bi trí dũng đầy đủ trong đó đấy thì chúng ta cũng vậy ừ, đấy là cái bài học thứ hai bài học thứ ba là người tu hành là phải biết xả thân cầu đạo không tiếc thân mạng trí cầu đạo phải đủ lớn như vậy đúng không đấy như hòa thượng đấy à. khi hòa thượng mà nộp đơn lên à, ủy ban liên phái bảo vệ phật giáo đấy thì đúng là ủy ban thì chưa chấp nhận cái đơn cho hòa thượng tự thiêu đâu ừ. nhưng sau này khi mà sự việc xảy ra đến mức căng thẳng hòa thượng quyết định phải tự thiêu wow. đấy xả thân mình đấy. đấy cũng là một cái hành vi hết sức là vĩ đại, xả thân cầu đạo. Người tu hành là dám xả thân để cầu đạo. À, phải có cái trí xả thân. Chứ nếu đi tu mà lại vị thân thì không được. À, nếu đi tu mà để gọi là vinh thân phì ra thì sai mất rồi, không phải. Người thế gian người ta ở đời người ta mới gọi là sống làm sao để vinh thân phì ra, phải không? Đi theo con đường danh lợi của thế gian còn người xuất gia thì lại phải xả thân để cầu đạo xả thân để cầu đạo ngài đã thực hiện được cái trí nguyện ấy dám xả thân để cầu đạo nếu không xả được thân này không tồn của đạo pháp chúng ta nhớ là trong kinh đức phật dạy phụng sự chúng sinh là cúng dường chư phật phật pháp là con thuyền cứu khổ chúng sinh cho nên phật giáo mà còn phật pháp mà còn thì chúng sinh còn có cơ duyên thoát khổ cho nên đã là đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta đều phải có cái tâm nguyện làm lợi ích chúng sinh, cái tâm nguyện mong sao cho đạo Pháp được trường tồn. Nghe không? Đó. Hòa Thượng cũng vậy. Đấy trong bức Thư Tâm Quyết Ngài nói đấy, tôi vì mong muốn cho Phật Pháp được trường tồn, à, cho Phật Pháp được lâu dài, mong muốn cho nhân dân được an lạc, một tôi nguyện bỏ cái thân giả tạm này thiêu cái thân giả tạm này cúng dường phật và cầu cho phật pháp được được trường tồn đó đấy cho nên cái, trong một cái trong những cái mong nguyện của chúng ta thì phải nguyện cho phật pháp được trường tồn đó. đức phổ hiền bồ tát cũng có cái nguyện nguyện làm sao cho chánh pháp cho đức phật truyền dương chánh pháp rồi cho đức phật được thường trụ đấy nghe không? để cho Phật Pháp được lâu dài, để chúng sinh có duyên mà hết khổ. Đó. Thì chúng ta phải phải làm sao trong tâm mình có được cái tâm nguyện này. Thấy quý Phật Pháp và mất Phật Pháp thật là một sự mất mát to lớn. Chứ nhiều khi chúng ta ở trong Phật Pháp, chúng ta lại xem thường Phật Pháp. À, mà người ta còn nói nhiều khi là gọi là bụt chùa nhà không thiêng, gần chùa gọi bụt bằng anh là thế đấy chúng ta ở ngay trong chùa khôi lại xem thường bụt xem thường phật xem thường giáo pháp đó. Đó. nên chúng ta phải tự xem lại mình nghe không? chúng ta phải thâm nhập phật pháp học hiểu để chúng ta biết là phật pháp thật là quý báu chúng ta có thể bỏ thân mạng này để cầu phật pháp trong tiền thân của đức phật rất nhiều kiếp đức đức phật đã từng bỏ thân để cầu pháp đấy thưa đại chúng vi pháp mà bỏ thân sẵn sàng bỏ thân đấy chúng ta phải phải gieo cho mình được cái hạt giống ấy vào trong tâm mình dám vi pháp để mà bỏ thân à, mong cho phật pháp được trường tồn được lâu dài mong cho chúng sinh được hết khổ đấy đó là cái bài học thứ tư bài học thứ năm là làm gương soi cho hậu thế muôn đời Nghe người nhất là người xuất gia và bậc sa môn là nhân thiên chi mô phạm thì chúng ta phải làm tấm gương mà gương sáng cho đời chứ không thể mình trở thành cái gương tối gương mờ nghe không? Đó. Đấy. người xuất gia còn làm thầy của trời người nữa cơ mà đây nhất là đối với tăng ni đó chúng ta không thể nào mà chúng ta lại không rèn rũa ta đi xuất gia mà lại trở thành cái sự hú bại ấy. còn tệ hại hơn cả lúc chưa xuất gia thì không được cho đại chúng có rất nhiều người à, khi mà những ngày đầu xuất ra thì tâm trí rất là mãnh liệt một năm hai năm sau bắt đầu là là thui chột xa đọa à, rồi đi vào ăn chơi hưởng lạc đó trước cái sự cung kính của mọi người sinh ra những cái tâm như vậy không được à, cái này không xứng đáng nên chúng ta phải nhớ nhất là tăng ni vào làm sao sống xứng đáng là cái gương cho thế hệ mai sau ngay ngay hậu học mình bây giờ ừ. đó. cho nên đó, những năm tháng vừa qua đấy vào hình ảnh của tăng ni một số những vị không giữ gìn để cho quần chúng nhân dân người ta phê phán chê trách cái đó là một cái rất là rất là tệ mà rất là thiệt thòi cho phật pháp đó, làm mất lòng tin của đại chúng thế thì cái chỗ này hòa thượng thích quảng đức thực sự là một tấm gương sáng cho tất cả tăng ni phật tử chúng ta soi vào cuộc đời ngài xuất gia hành đạo của ngài thực sự là một tấm gương sáng giới đức trang nghiêm trí nguyện cao vời hạnh nguyện rộng lớn như vậy chúng ta thấy rất xứng đáng một đúng là một cái viên ngọc của phật giáo việt nam đấy ừ là tấm gương sáng cho chúng ta. Thứ sáu là bài học học đi đôi với hành. À, học phải đi đôi với hành. Hòa thượng học theo hành tiền thân của Đức Phật trong tiền kiếp của Đức Phật khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Có những kiếp Ngài đã tự lấy thân mình đốt lên làm đèn để cúng dường chư Phật. Đó, Đấy, trong những tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca đấy. Thế trong kinh Pháp Hoa thì hai Bồ Tát là Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng cũng đốt tay cúng Phật. Nghe không? Đấy. Và Hòa Thượng Thích Quảng Đức là cái Hòa Thượng rất hay trì tụng kinh Pháp Hoa và thực hành kinh Pháp Hoa. Cho nên Hòa Thượng cũng nói là tôi cũng học hành của Ngài Dược Vương, Bồ Tát và tôi nguyện đốt thân này để cúng dường chư Phật và để cầu nguyện cho Phật Pháp được, được trường tồn. À, đó thế thì như vậy chúng ta thấy hòa thượng là cái tấm gương giữa học và thực hành học và thực hành luôn chứ không phải học xong để nói cho hay à, à, bây giờ tăng ni và phật tử chúng ta bây giờ rất nhiều người đọc một số sách xong để đi nói à, đọc những sách rất là cao kinh điển rất cao những sách thiền rất cao toàn những cái tánh phật mấy tánh không rất cao siêu để xong rồi để đi nói đi thuyết chứ không hề thực hành một chút nào nhưng mà những người như vậy á, người ta gọi là đọc nhiều như vậy mà không tu tập thì sau này trở thành tà kiến cuối cùng chính người đấy là không tin nhân quả và cái hiện trạng này bây giờ đã xảy ra ở một số tăng ni à, đọc nhiều rồi nói nhiều mà không tu cho nên cuối cùng không thấy nhân quả đâu cuối cùng lại đi đến phỉ báng nhân quả không tin có luân hồi không tin có quả báo nữa không tin có có kiếp sau đấy. À, không tin có địa ngục nữa đó thưa đại chúng đấy đọc nhiều cuối cùng lại thế cho nên ở đây hòa thượng hòa thượng là thì hiện chúng ta thấy một cái việc là học phải đi đối với thực hành à, gương đức phật kiếp xưa dám bỏ thân lấy thân đốt làm đèn cúng phật bồ tát dược vương bồ tát dược thượng cũng đốt thân để cúng phật hòa thượng cũng dám phát nguyện như vậy nghe không? thực hành đấy và thầy tin rằng á, trong cuộc đời tu tập của hòa thượng chắc chắn hòa thượng đã thực hành rất nghiêm khắc những lời phật dạy chứ không phải là chỉ học để đấy đâu đó. cho nên khi ngài thực hiện nghiêm khắc như vậy nghiêm túc như vậy ngài mới có được một cái định lực mạnh mẽ như vậy để mà điểm nhiên mà ngồi mà tự thiêu thân mình như vậy chứ không phải đơn giản ừ. đấy tức là bài học giữa học phải đi đôi với hành chứ không chỉ học suông. Ờ, Phật tử chúng ta cũng thế, học lời dạy của Phật rồi cũng phải thực tập ứng dụng vào trong cuộc sống thì mới chuyển hóa. Chứ học để nghe cho hay, xong chẳng ứng dụng chút nào thì làm sao chuyển hóa được thưa đại chúng? Đấy, văn tư rồi phải tu. Văn là học là nghe, tư là thẩm thấu, rồi tu lúc ấy mới thực sự là chứng nghiệm, mới là chuyển hóa đấy chúng ta nếu chỉ văn không thôi nghe không thôi thì nghe cho hay cho qua lỗ tai thôi thì không bao giờ ta chuyển hóa được vẫn tính nét xấu như vậy vẫn thói hư tật xấu như vậy nghiệp chướng vẫn đầy dẫy như vậy vì mình không tu chỉ có học không thôi nghe không? cho nên cái học và cái tu nó phải đi đôi với nhau đấy, rất là quan trọng đấy chúng mà hòa thượng thích quảng đức là tấm gương sáng giữa học đi đôi với hành chúng ta phải học của ngài Bài học thứ bảy là về sự giáo hóa. Và người xuất gia phải là một tấm gương giáo hóa. Đó. Trong nhà Phật nói là không những là khẩu giáo mà còn phải thân giáo. Ở đây Hòa Thượng, Tuyên, Hòa Thượng Thích Quảng Đức không những khẩu giáo, thân giáo mà Hòa Thượng còn dùng, dùng gì nữa? Cả mạng sống để giáo hóa. Ở đây Thầy nói là đem cả mạng sống của mình ra để giáo hóa cho mọi người, cho chúng sinh đấy đại chúng theo, đem cả mạng sống của mình để biến thành một bài học cho tất cả chúng sinh đấy. đây đúng là một cái sự giáo hóa toàn diện đấy không chỉ có thân giáo khẩu giáo mà bây giờ mạng sống để giáo hóa đại chúng thấy không đem cả tính mạng của mình ra để giáo hóa chúng sinh thật sự là một sự giáo hóa hết sức vĩ đại và chính ngài đã khiến cho rất nhiều người tin theo được phật pháp và truyền hóa ác nghiệp cho chúng sinh, thức tỉnh những kẻ ác, quay đầu sám hối. Đấy, thưa đại chúng, cái việc làm của Ngài nó giá trị như vậy, cái tính chất giáo dục rất là lớn, ừ, rất lớn. Đấy là bài học thứ bảy. Bài học thứ tám, đó là cái sự tu chứng. Thì kính thưa đại chúng, quả thật đối Phật Pháp là có tu thì sẽ có chứng. À, và vâng, giới định và tuệ chúng ta thực hiện đầy đủ nhất khoát chúng ta phải chứng đạo có tu là có chứng có đi là sẽ có đến chứ không thể nào mà nói đi lại không đến cho nên chúng ta yên tâm việc tu việc học chúng ta chân thật thực hành nhất khoát chúng ta sẽ phải phải vào đạo phải chứng đạo hòa thượng thích quảng đức làm người như vậy hòa thượng chân thật tu tập chân thật thực hành cho nên cái sự ra đi của ngài ấy thể hiện cái sự chứng đạt của ngài nếu không phải một người đã chứng đắc thiền chứng định à, không có trí tuệ không đắc trí tuệ không thể nào mà an nhiên giữa một cái vầng lửa như vậy được nhà thiền ấy nói là ngay trong lò lửa mà có hoa sen hồng như vậy đó, đó. hòa thượng rất an nhiên này chúng thấy chúng ta chỉ cần bỏng một chút chúng ta không chịu nổi, à, không thể chịu nổi. Đây toàn thân bốc cháy nó vừa ngột ngạt, không thở được lúc ấy. Này chúng tâm trí người thường là sẽ rối loạn hết tất cả. Lúc ấy là rối loạn sẽ la hét, có khi là vùng lên chạy loạn đấy, bao nhiêu người bị bỏng họ chạy loạn đấy, thưa đại chúng. Có chịu nổi đâu. Nhưng hòa thượng ngồi điềm nhiên. Đấy. Ở đây hòa thượng Đức Nghiệp nói là trông giống như một pho tượng đồng đen ở ngồi ngồi ở ở, ở giữa ngã tư đường phố như pho tượng đồng đen đến khi mà lúc lửa gần tắt thì ngài mới ngã ra đó thưa đại chúng mà ngài ngã ra đấy là theo một cái lời ngài đã tiên tri trước ngài nói cho mấy vị đệ tử rồi vào đấy. ngài nói khi mà ngài mà nếu thân ngài mà ngã ra thì cuộc đấu tranh này sẽ thành công còn nếu mà ngài mà gục về phía trước thì cuộc đấu tranh không thành công chư tăng sẽ rời sang các nước khác nhưng mà ngài ngã ra như vậy để minh chứng rằng những điều ngài nói sẽ là sự thật đó thưa đại chúng Đấy. À. thế thì cái, cái việc mà ngài tự thiêu như vậy nó minh chứng cái sự chứng đạt của ngài và ở đây Ngài thực sự đã chứng ngộ được cái tấm thân này là cái tấm thân huyễn hóa, chứng đạt được cái lý sâu màu của Kinh Kim Cương. À, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh Đấy. ngài phải chứng đạt được cái này thì ngài mới có thể bình tính như vậy được chứ mới có thể vững chãi như vậy được chứ nếu không có sự chứng đạt về tâm chứng không thể như vậy được thưa đại chúng chúng ta cứ thử là biết ngay thôi phải không <laughs> thử biết ngay thôi không thể đơn giản đây là thể hiện sự tâm chứng mà như vậy có tu là sẽ có chứng chân thật thực hành nhất khoát sẽ phải chứng đạt cho nên ở đây cần nhất là sự chân thật tu hành, chân tu. Ngài là một đời chân tu, cho nên là thực chứng. Thực chứng ấy, cho nên cái việc Ngài phát nguyện từ thiêu nó rất nhẹ nhàng, mà không có cái gì là ghê gớm Ngài rất nhẹ nhàng, cũng gần như không cho ai biết cả. Rất bình thản, rất bình thản. Đó. Thể hiện cái sự chứng đạt của Ngài. Bài học thứ 9 là sự hy sinh của Ngài thực sự đã vinh danh cho Đức Phật. Vinh danh Đức Phật. Đấy, đệ tử trường tử của Như Lai, con của Phật phải làm sao vinh danh cho Phật chứ. Chúng ta đừng làm ô danh cho Phật, nghe không? Tăng ni Phật tử bây giờ đấy, phải tự xác định mình, mình là Phật tử, là con Phật, phải làm vinh danh cho Đức Phật. Và con cái phải làm vinh danh cha mẹ, thì việc làm của hòa thượng thích quảng đức là một cái việc vinh danh đức phật vinh danh giáo pháp của ngài nó minh chứng cho cả thế giới này đấy người con của phật như vậy đấy thì đức phật còn vĩ đại biết nhường nào và vĩ đại biết nhường nào đó đó chính là sự ngợi ca đó chính là sự đền đáp công ơn đức phật vậy sự chân thật tu hành chân thật chứng đạt của Ngài là một cái sự đền đáp công ơn đấng cha lành của chúng ta, ừ, Đức Thế Tôn. Ừ, Đấy. Thế thì Tăng Ni Phật tử chúng ta cũng vậy, và mang danh là con Phật, là Phật tử, chúng ta cũng phải sống xứng đáng. À, làm sao để chúng ta không, không làm hổ thẹn đến cha của mình. À, việc làm nào chúng ta cũng phải cao, phải đẹp, phải là quý báu. Wow. Ờ, tất cả thân khẩu ý chúng ta đều phải rèn rũa chúng ta phải sống tốt đẹp như vậy mới thực sự là vinh danh cho đức thế tôn của chúng ta và thứ bài học thứ 10 là bài học từ trái tim của ngài ngài để lại trái tim trái tim này minh chứng cho phật pháp thật sự là linh ứng phật pháp thực sự là cao siêu và mầu nhiệm ừ đủ để cho muôn đời nhân thế tin được Phật Pháp là chân thật, không hư dối. Phật Pháp là con đường duy nhất cứu chúng sinh thoát khổ. Trái tim của Ngài thực sự là vĩ đại. để chúng ta thấy ông mật vụ, trùm mật vụ Trần Kim Tuyến phải đến đến và quỳ xuống lạy trái tim của Ngài. Và ông nói là thật sự đây là trái tim bất diệt, không thể cháy. Cho vào lò điện hơn 4.000 độ mà không thể cháy, chúng ta thấy. Trái tim của Ngài chính là kết tinh tâm nguyện, trí chứng, định lực của Ngài đấy. Nên trái tim ấy trở thành kim cương bất hoại, không ai có thể hiểu nổi thưa đại chúng. Cũng là một trái tim như bao nhiêu trái tim của mọi người, cũng bằng máu và thịt thôi. Tại sao mà lại thiêu đến hàng ngàn độ như vậy không cháy? Trong khi xương thịt thì cháy rã hết. Đó. Ai tin nổi thưa đại chúng? Đó mới là sự vi diệu mầu nhiệm của Phật Pháp. Đúng không đại chúng? Ừ. Kính thưa đại chúng, Phật Pháp thực sự là mầu nhiệm, nhưng mà lại không hoàn toàn mê tín chút nào. Trước đây Phật Pháp chúng ta bị mang tiếng là mê tín, là thế này thế khác, nhưng không phải họ không hiểu được những cái mầu nhiệm của Phật Pháp họ nói là mê tín. Nhưng Phật Pháp là chân thực, là chân lý, nhưng rất màu nhiệm chân lý này rất màu nhiệm thưa đại chúng cái vũ trụ pháp giới của chúng ta bản chất của nó đã là màu nhiệm rồi đại chúng có thấy không à, đấy ai mà chế tạo ra được một cái lá ai làm ra được một con sâu chưa có cái máy nào cái nhà máy nhà xưởng nào làm ra được một con sâu giống như con sâu thật à, tuy làm ra người máy nhưng cũng chưa giống như người thật được đâu thưa đại chúng thế nhưng mà cái pháp giới này nó làm ra được đấy đấy là sự mầu nhiệm đấy còn bao nhiêu cái mầu nhiệm nữa chứ à, chúng ta không thể coi mầu nhiệm là mê tín được à, chúng ta đừng đánh lộn giữa tâm linh và mê tín à, mê tín khác với tâm linh tâm linh là chân thật mà phật pháp là tâm linh nghe không đấy trái tim của ngài thực sự là minh chứng cho cái sự tâm linh mầu nhiệm của phật pháp Thế cho nên trái tim này bây giờ trở thành vật báu, à, báu vật của Phật giáo Việt Nam và cũng trở thành một báu vật của quốc gia chúng ta, của đất nước chúng ta. Ừ. Ở đây Thầy tin là nếu chúng ta cung kính đảnh lễ trái tim này, chắc chắn chúng ta cũng được rất nhiều phước báu. Và Thầy còn tin rằng nếu khi mà đất nước chúng ta khó khăn, hay là lâm nguy mà chúng ta biết hướng về trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, chúng ta đành lễ, chúng ta cúng dường, chúng ta cầu nguyện thì Thầy tin rằng nó sẽ có sự linh ứng mầu nhiệm vì nó tương hợp với cái nguyện của Ngài. À, khi Ngài thiêu thân, Ngài nguyện, nguyện làm sao? Cho đất nước được thanh bình, nhân dân được an lạc. À, bây giờ khi đất nước có sự cố, à, ví dụ như bây giờ đang, đất nước chúng ta đang có cái dịch Covid như này, mà chúng ta biết hướng về trái tim của Ngài mà đảnh lễ, à, mà cúng dường và cầu nguyện, Thầy rất tin rằng cái lời nguyện của Ngài nó sẽ cảm ứng và sẽ có tác dụng. Đấy, thưa đại chúng. Kính thưa đại chúng, trên thế giới có biết bao nhiêu là tôn giáo nhưng mà sự thực là không có một tôn giáo nào có hiện tượng xá lợi cả à, trái tim của hòa thượng thích quảng đức là xá lợi là phần dục thân của ngài còn lại sau khi mà hỏa táng đấy là xá lợi đó ừ. và duy nhất chỉ có trong phật giáo mới có hiện tượng xá lợi thôi điều đó nói lên cái gì nói lên rằng phật giáo là chân thật là chân lý đúng đắn Đức Phật là bậc tối thượng trí tuệ, toàn giác, thấu suốt viên mãn. Ngài chân thật tu, chân thật chứng và để lại những lời dạy, chân lý. Chân lý ấy chính là con đường cho nhân loại đi đến chỗ hết khổ. Mọi điều trong Phật Pháp đều là chân thật, không hư ngụy, không giả dối. Ngay trong năm giới của Phật tử chúng ta, vào đã có cái giới là không được nói dối rồi. À, phải sống chân thật rồi. Đúng không quý Phật tử? ngay giới của Phật tử đã không được dối rồi. Cho nên Phật Pháp chúng ta tất cả đều là chân thật. Ai sống theo Phật, ai hành theo Phật, người ấy đều là người chân thật hết. Và mọi việc ở trong Phật giáo xuất hiện đều là từ sự chân thật này mà có ra. Không phải là làm màu, không phải là ngụy trang, không phải là giả dối. À, không phải làm màu, ngụy trang, giả dối với ai để làm gì. Những sự màu nhiệm trong Phật Pháp cũng đều là chân thật như vậy. Đó kinh thưa đại chúng, chúng ta đã được chứng kiến, được thấy xá lợi của Đức Thế Tôn. À, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, thì Ngài để lại xá lợi vô số, vô số xá lợi. Rồi các bậc Thánh Tăng cũng còn lưu lại vô số xá lợi. À, à, gần đây, á, à, như là nhục thân xá lợi, à, ở ờ, Trung Quốc thì có nhục thân xá lợi của các vị tổ như lục tổ Huệ Năng ở ờ, chùa Nam Hoa ở ờ, thị trấn Tào Khê ở Quảng Đông Trung Quốc Đó. rồi xá lợi của một loạt các vị tổ sư khác tổ đơn tổ đơn điền à, nhiều lắm ở Việt Nam chúng ta thì có xá lợi toàn thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu, ở Thường Tín, Hà Đông cũ, bây giờ là Hà Nội đó. Hơn 400 năm rồi mà vẫn còn. Nhất là nhục thân của Hòa Thượng, Vũ Khắc Minh còn nguyên vẹn luôn. Đấy, thưa đại chúng. Thế rồi xá lợi nhục thân của Hòa Thượng Như Trí ở Chùa Tiêu Sơn, của Thiền Sư Chuyết Chuyết ở Chùa Phật Tích. À, đó, thưa đại chúng, đấy là những cái gì? tại sao mà để mấy trăm năm không phải ướp tới đại chúng không phải dùng một cái thuốc gì cả mà thân thể các ngài vẫn còn à, đấy. của lục tổ huệ năng là hàng nghìn năm nay rồi vẫn còn đó. thế thì nó là cái gì cái này nó chính thực là những cái mầu nhiệm của phật pháp các tôn giáo khác không thể có được cái, cái hiện tượng này thưa đại chúng đó. vì phật pháp là chân thật tu thì chân thật chứng nhưng cái đấy nó là chân thật thưa đại chúng ừ. bước chân vào phật pháp chúng ta phải thực hành sự chân thật rồi sống chân thật hành chân thật vào không được hư dối không được ngụy trang cái gì cả đó cho nên cái sự chứng đạt này là chân thật ừ. đấy thưa đại chúng ừ. như hòa thượng tuyên hóa đấy mà đại chúng thấy ừ, hòa thượng tuyên hóa thầy cũng nói là một vị thánh tăng thời cận đại hòa thượng làm rất nhiều việc đặc biệt và hòa thượng quy y cho các con rồng và sai các con rồng ấy nó làm mưa khi hòa thượng sang cái chùa vạn phật ừ, sang cái sang mỹ đấy thì cái bệnh viện của bang california nó mất nước cho nên là phải bỏ hòa thượng cho mua lại cái bệnh viện đó rồi đến nơi đến bệnh viện đó thì hòa thượng cầm gậy chỉ chỗ nào là chỗ ấy có nước xuất hiện ai cũng ngạc nhiên thế về sau hòa thượng nói đấy là do những con rồng nó đi theo hòa thượng nó làm ra ra nước đấy thì đại chúng thấy chúng ta có tin nổi không nếu một người bình thường không biết phật pháp thì có tin nổi cái chuyện này không không thể tin nổi Nghe trước đó bao nhiêu kỹ sư đi khoan thăm dò không có nước nhưng hòa thượng cầm gậy đến chỉ chỗ nào chỗ đó có nước đấy đại chúng thấy có màu nhiệm không rất màu nhiệm rồi hòa thượng tổ chức những cái lễ cầu mưa và trời đang nắng trang trang này mà cầu trời mưa thật Đó. mưa ngay thì đấy là cái gì không phải là linh ứng là mầu nhiệm hay sao mà muốn linh ứng thế phải từ cái tâm thật tu thật chứng mới có thể được ừ, thật đó và qua cái việc này chúng ta mới thấy chỉ có Phật Pháp mới cứu được thế giới. Và Phật Pháp là con đường chân thật, không huyễn hoặc, không mê hoặc ai. Phật Pháp rất khoa học nhưng cũng rất nhiệm màu. Không mê tín nhưng rất là linh ứng. Đó. Đức Phật là bậc Thầy tâm linh của tất cả chúng ta. Đó. Ngài giác ngộ sáng suốt hoàn toàn, bất khả tư nghị Ngài chỉ cho nhân loại cái con đường thoát khổ, Ngài cứu nhân loại bằng cách chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ. Chúng ta có đi hay không đây này? À, nhân loại có đi hay không thôi. Ừ. Chúng ta hãy đi theo Ngài, hãy theo bậc Thầy sáng suốt này, à, hãy theo bậc Thầy trí tuệ nhất này. Ừ. Ngài chính là cái người cứu thế gian chúng ta. Thầy mong mỏi tất cả nhân loại hãy làm theo lời dạy của Đức Phật để tự cứu chính mình và cứu cả thế giới này. Và kính thưa đại chúng, đó là cái sự kiện thiêu thân của Hòa Thượng và trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức cho chúng ta đến 10 cái bài học rất quý báu. Wow. Và trái tim ấy hiện nay vẫn đang đang còn đang cất giữ ở tại ngân hàng nhà nước Việt Nam nghe không đó đấy là sự thật ai ai phật tử chúng ta tăng ni phật tử cũng mong muốn một lần được chiêm ngưỡng trái tim của ngài được đảnh lễ thầy cũng rất mong muốn làm sao đấy mà giáo hội phật giáo việt nam và xin với nhà nước thế nào để có thể đưa được trái tim của ngài cho quần chúng nhân dân được đảnh lễ được chiêm bái à, thì nó rất là quý báu. Đây là báu vật của tất cả nhân dân quần chúng, cả quốc gia chúng ta. và chúng ta cung kính báu vật này nó thể hiện một cái niềm tin mà một cái gì đó hết sức quý báu, nó kết tinh ở đây. Nếu toàn dân chúng ta có niềm tin kiên định như trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức tin Phật Pháp, thì chắc chắn đất nước chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điều tốt đẹp chuyển biến. Đấy, thưa đại chúng. Và bây giờ sang phần thứ năm, Thầy nói qua về cái nhân quả. Đại chúng đã biết mà Đức Phật dạy chúng ta biết rõ thế giới này được hình thành theo nhân, theo duyên, theo nghiệp, theo quả. Gieo nhân ác thì gặt quả ác. Gieo nhân sẽ gặt quả, gieo nhân ác thì gặt quả ác. Và nhân nào quả đấy, hành ác thì, thì phùng ác ác thiện thì phùng thiện là như vậy. Chúng ta đã được nghe rất nhiều những câu chuyện nhân quả. Những cái người biết gieo thiện nhân và họ được gặt cái quả phước lành trong Phật Pháp biết bao nhiêu. À, rất nhiều câu chuyện như vậy. Ừ. Thầy xin kể một vài câu chuyện để đại chúng thấy được cái nhân quả. Câu chuyện về Hoàng hậu Mặt Lợi, vua của, vợ của vua Ba Tư Nặc thì mặt lợi phu nhân ấy trước đây nguyên là một cái cô gái con nhà nghèo chuyên được để giao cho để làm sâu những cái tràng hoa để bán ấy mà và được trông giữ một cái vườn hoa thế có một lần cô có duyên cô gặp đức phật và tăng đoàn đi thì cô đã dâng một tràng hoa cúng dường cho đức phật và khi mà cô dâng tràng hoa cúng dường đức phật thì đức phật nói là cô bé này sau này sẽ trở thành hoàng hậu của nước Kosala. Và đúng là điều kỳ diệu đã xảy ra. Mấy năm sau khi mà vua Ba Tư Nặc đi đánh trận, ở đây là đánh trận là đánh luôn ông cháu của mình, ấy, tức là vua A Xà Thế. Đó. A Xà Thế là cháu gọi vua Ba Tư Nặc bằng, bằng, bằng, bằng bác ấy ừ, Vì em của vua Ba Tư Nặc là bà Vi Đề Hy là lấy vua Bình Sa. Ừ. Thế nhưng mà vua A Xà Thế là tấn công cả đất nước của ông bác mình lên cho nên ba tiêu nặc này mang quân đi đánh nhưng đánh không bị thua trên đường mà gọi là thua trận về thì ông cũng mệt mỏi ông đi thì đi thì mới vào trong một cái vườn hoa thì đâu có biết là vườn hoa này là do mặt lợi lúc đó đang ở trong đó trông vườn hoa thế mặt lợi cũng không biết đấy là vua ừ. thế ông mệt ông vào trong trong cái vườn ông nằm thế thì mặt lợi lúc ấy thấy là cái ông ờ, tướng này trông nhếch nhác thế này mà <laughs> thế đến thì là quạt cho rồi là chăm sóc lấy nước cho uống thế khi mà vua ba tư lạc tỉnh dậy thì thấy cô bé trông rất là xinh gái xinh đẹp mà lại rất thông minh à, ăn nói rất là sắc sảo có duyên Đấy. thế là về chiều cái là vua quyết định cho người đến tuyển cô bé về cung luôn lúc ấy là mặt lợi là 16 tuổi tuyển về cung và sau đó phong mặt lợi lên làm tránh cung hoàng hậu đến cho đại chúng đấy thì chúng ta thấy từ cái nhân duyên mà cúng dường đức phật mà rồi được cái phước báo như vậy đấy thưa đại chúng cái nhân thiện nó trổ thành cái quả rất là tuyệt vời à. rồi đại chúng đã từng được nghe một cái câu chuyện các vị hai vị thương buôn đấy à, đi đến đất nước này thấy đức phật và chư tăng hai vị thì một vị thì khen đức phật như là là vua chư tăng như là quần thần à, quần thần cung kính vua trung thành với vua được biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Còn một cái ông kia thì lại nói là Đức Phật như con bò, chư Tăng như là cái xe, Phật à, bò đi đâu thì xe theo đấy. Sau này, sau cái buổi hôm đấy thì một ông thì bị quả báo. Đêm hôm ấy uống rượu say ra đường nằm là 500 cỗ xe bò đi qua nó cán chết. Cái anh chàng mà nói Đức Phật là như bò, chư Tăng như là cái xe. Thế còn cái anh chàng thương buôn kia do cung kính Đức Phật, ngợi khen Đức Phật mà sau đó lại có duyên đi sang cái nước bên và được đủ duyên lên làm vua dạ, đại chúng đấy do cái phước cái phước đức nó đẩy lên ừ. rồi chàng nông dân puna cung kính cúng dường ngài xá lợi phất hôm ấy đi cày và sau khi cúng dường ngài xong thì nằm ngủ một giấc đến lúc mở mắt dậy thì cả cái ruộng của mình biến thành vàng câu chuyện này đại chúng cũng được nghe rồi đúng không à, nó rất dài thì không thể kể hết được hôm nay kể lược thôi đại chúng thấy đấy phước báu từ việc họ gieo vào trong cái ruộng phước tam bảo phật pháp tăng họ được rất nhiều phước báu rồi bà cụ già nghèo cúng dường ngài đại ca diếp một bát nước thôi mà sau đó bà bỏ thân bà được sinh lên trên trời là một vị chư thiên ở trên trời rất là sung sướng đó. một chú người hầu cung kính tam bảo ở trong cung hầu vua nhưng mà tâm rất kính tam bảo do cái công đức phước báo ấy khi mà chú bỏ thân kiếp sau chú được tái sinh vào làm thái tử con vua và lớn lên làm vua đấy thì thầy kể lược mấy cái câu chuyện đó yeah. mấy câu chuyện đó để đại chúng thấy đối với tam bảo đối với phật pháp bất kỳ ai gieo trồng một cái thiện căn phước lành gì thì đều được trổ những cái quả hết sức là quý báu. Wow. Cho nên người ta nói gieo trong cái ruộng phước tam bảo được vô lượng phước báu là như vậy. Ai biết cung kính, biết hộ trì, biết cúng dường, biết bảo vệ tam bảo, người ấy chắc chắn được rất nhiều phước báu. À, phước báu. Phước báu ấy sẽ tự đẩy người ta lên. Không ai có thể dìm dập người ta được. Đấy như mặt lợi phu nhân đấy. À, từ một cô gái nhà nghèo ở giai cấp rất là hạ tiện mà đùng một cái được lên làm hoàng hậu đại chúng thấy có đặc biệt không cái phước nó đẩy lên ừ đẩy lên cho ai ai cản được đâu không cản được người ta có phước cho nên chúng ta nhớ tam bảo là ruộng phước điền chân thật phước báu chân thật chúng ta gieo vào đấy chúng ta được phước chân thật phước ấy sẽ bảo vệ chúng ta không một ai có thể xâm hại được cái đó là sự thật chúng ta phải tin tưởng nha đó. bây giờ thầy này nói về cái nhân quả gieo nhân ác đối với tam bảo để chúng ta thấy Nghe không? Phật Pháp là ruộng phước lành chân thật. Cho nên ý, kẻ gây ác đối Phật Pháp thì cũng chịu những quả báo rất khủng khiếp, thưa đại chúng. Đây là quả báo, là nhân quả, đường đi của nhân quả. À, trong lịch sử Phật giáo, đại chúng đã từng thấy những người gây ác. Ví dụ như câu chuyện của vua Lưu Ly giết dòng tộc Thích Ca, tức là dòng họ của Đức Phật. Đấy sau khi ông sang tàn sát dòng họ thích ca thì ông về thì ông cho người đến hỏi đức phật thì đức phật nói rằng bảy ngày nữa vua lưu ly sẽ bị chết thiêu trong lửa Nghe không? thế và lúc ấy thì ông mới tổ chức là tổ một chức một đoàn thuyền ra ngoài giữa dòng sông Đó, chắc là cái sông hằng rất lớn à, ông bảo ở giữa sông này thì làm sao mà chết cháy được đức phật nói ông sẽ chết trong lửa thế ông bảo ra đấy ông mang ra đấy tiệc tùng ăn uống đấy vì thắng trận rồi mà giết được dòng tộc thích ca thế thì ông ra đấy tất cả mang quân lính ra đấy ăn uống tiệc tùng nhảy múa hát ca đấy đến ngày thứ tư thứ năm thứ sáu đến ngày thứ bảy ông nghĩ là thoát rồi ở giữa sông này làm sao mà chết cháy được và thưa đại chúng quả thật lời tiên tri của phật thì không thể sai đến ngày thứ bảy liên hoan tiệc tùng xong rồi thế rồi say xưa thì những cái trướng những cái rèm đấy gió nó thổi bay thế nào nó bén lửa thưa đại chúng bén lửa xong thế là tất cả những cái đoàn thuyền này cháy hết và vua lưu ly bị chết ngay trong biển lửa giữa dòng sông thưa đại chúng đấy ác quả mà bị đọa xuống địa ngục ừ. rồi đề bà đạt đa ác hại đức phật đến cuối đời đại chúng đã biết cái sự kiện đề bà đạt đa ác hại đức phật rất nhiều việc wow nhưng đức phật thì bỏ qua hết nhưng ông ấy phải trả quả và đến cuối cùng ông ấy bị đất nó nứt ra và nó rút ông vào trong lòng đất à, cái hiện tượng mà đất nứt ra và người bị rút trong lòng đất không phải là không có đâu Đấy, chúng ta thỉnh thoảng thấy ở trên thế giới là những hiện tượng vừa rồi hà nội đấy và cũng có những chỗ tự nhiên đất nó sụt xuống không ai biết là sao đổ bao nhiêu vào cũng không thấy bao nhiêu đất vào cũng không biết để đi đâu tự nhiên đất nó nứt ra mà nó rút xuống rất là nguy hiểm. Thì đề bà Đạt Đa bị đất nó nuốt xuống như vậy do ác nghiệp ừ, với Đức Phật. Rồi cái nhóm ngoại đạo vu khống Đức Phật và tăng đoàn. À, nó giết người xong mang vào trong tinh xá, chôn trong đấy rồi vu khống cho chư tăng hãm hiếp cô bé đó rồi giết. Và đại chúng đã biết cái câu chuyện này rồi. Đấy. Thế và sau đó khi mà sự việc nó bại lộ ra, vua Ba Tư Nặc điều tra ra mới biết rằng đây là ngoại đạo ác tâm hãm hại Đức Phật và Tăng Đoàn. Thì vua Ba Tư Nặc đã bắt hết cái nhóm ngoại đạo đấy và những cái kẻ mà thực hiện cái việc này đem đi tùng xẻo thưa chúng tử hình tùng xẻo một số tùng xẻo luôn đấy, quả báo đấy đó thế thưa đại chúng rồi rất nhiều rất nhiều những câu chuyện những kẻ ác đối với Phật Pháp mà bị quả báo. Ừ. Thầy nhớ trước đây ở đây ở Quảng Ninh, theo hồi Thầy còn ở trong Yên Tử, đấy, cũng có một anh làm về công tác tôn giáo nhưng mà anh rất là, thực sự là rất tệ, rất ác. Nhiều sư sợ lắm, thấy anh đến là bảo sợ lắm. Thầy ơi, con thấy cái anh này đến, anh đe lét, anh dọa lạt các sư, con sợ lắm. Đấy, có mấy vị sư ni ở trên Yên Tử sợ lắm gặp thầy nói con nhìn thấy cái anh này đến con sợ lắm anh đến hạch sách quát nạt và thưa đại chúng đúng là anh sau đó bị quả báo có lần anh vào trong yên tử xong ra anh bị xe cán chết thế còn thầy cũng đã gặp một trường hợp ở cái chùa trường lâm ở hà nội gia lâm hà nội cũng thế có một anh thế đến chùa rất là hạch sách các sư coi các sư không ra gì mắng ông tôi nhiều lần chứ không phải ít ừ. thế và cũng thế hôm ấy anh cũng thế vào xong anh ra ra khỏi ngõ cái là cũng bị một cái ô tô nó nó đâm chết đó thế chúng ta nhớ cái câu chuyện mà những cái năm năm tư mà năm tư năm sáu đấy chúng ta làm cải cách dùng đất và cũng là cách mạng cải cách văn hóa luôn đấy rất nhiều những người đập phá chùa triển quăng vứt tượng Phật xuống sông, xuống hồ, xuống ao. À, nhiều lắm, nhiều gia đình thế. Ở làng thầy, quê thầy cũng bị thế. À. Đến đập phá chùa, đập phá tượng, đốt tượng, vứt tượng Phật đi. À. Rồi mắng chửi tăng ni. Thì những cái người đấy quả thật sau này ấy, gia đình họ đều không ra gì cả. Con cái tan nát, tai nạn, tật nguyền, người thì thắt cổ người thì bị tàu cán đứt chân đứt tay đủ thứ hết đó. gia đình tan nát hết rồi đại chúng khổ lắm con cháu điên dại nhưng hôm rồi có một cháu ở vĩnh phúc nó điện cho thầy nó muốn về nó xin sám hối gia đình nhà cháu ấy trước đây cũng thế đi phá chùa triển phá chùa triển cho nên sau này thì bố cháu thì bị thần kinh chú của cháu cũng bị điên thế rồi một người chú nữa thì bị tai nạn cụt hết cả chân Đấy. thế và bây giờ thì anh của cháu ấy cũng bị ngớ ngẩn thỉnh thoảng phát cơn thần kinh cái cháu đi làm sài gòn giờ nó, nó được nghe phật pháp của chùa mình nó điện về cho, cho thầy nó xin nó muốn được về sám hối thế thì lại bùng phát dịch cho nên không về được thầy bảo được không nào cho con xuống đây cho, cho gia đình xuống sám hối đó nó bảo nhà con ngày xưa là phá chùa chiền phá chùa chiền thế và nhiều lắm thưa đại chúng nếu kể những cái câu chuyện mà những người ác hại phật pháp bị quả báo hiện đời thì nhiều vô số cứ hỏi các cụ già chúng ta nghe rất nhiều chuyện và và bây giờ thầy liên hệ đến câu chuyện của gia đình ông ngô đình diệm ngô đình nhu trong cái việc các ông ấy tàn hại Phật Pháp trong cái thời kỳ ông cai trị miền Nam Việt Nam. Nha. Thì thưa đại chúng, với cái sự lãnh đạo độc tài gia đình trị của chính quyền Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu thực thi nhiều chính pháp hà khắc với dân, đặc biệt là kỳ thị, đàn áp và muốn tiêu diệt Phật giáo. Một cái tôn giáo lớn của dân tộc đã đồng hành mấy nghìn năm lịch sử với dân tộc, đã từng là quốc đạo trong những thời kỳ vàng son của đất nước chúng ta. Thế mà chính quyền Ngô Đình Diệm quyết định là tiêu diệt, ừ, tàn phá. Đó. Bà vợ của ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Nhu là cố vấn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, là em trai của Ngô Đình Diệm. Vợ là Trần Lệ Xuân, bà có lần bà phát biểu thế này khi mà thấy sự kiện hòa thượng thích quảng đức tự thiêu bà nói thế này tôi sẽ vỗ tay khi thấy một buổi trình diễn thịt nướng những nhà sư khác bà bảo bà sẽ vỗ tay hoan hỉ bà cho cái sự kiện hòa thượng tự thiêu là trình diễn thịt nướng lại chúng bà vỗ tay là bà nói thế này nếu ai thiếu xăng dầu tôi sẽ mua thêm cho để thiêu nữa đi khi trả lời phỏng vấn của một ký giả tờ New York Times mà Trần Nhật Xuân nói thế này, tôi còn thách mấy ông sư tự thiêu thêm 10 lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt lờ không cần biết tới. Ai chúng thấy không? Cái việc tự thiêu phớt lờ thì không cần biết tới. Chúng ta thấy một cái người phụ nữ ờ, mà con dân Việt Nam đấy mà nói như vậy đấy chúng ta thấy bà bênh vực Ừ, gia đình họ ngô này ừ. thế còn chúng ta nghe xem ông ngô đình nhu ông ấy nói thế nào ông nói với cha vợ của ông ấy à, tức là bố của trần lệ xuân đấy là ông trần văn trương ừ, là đại sứ của chính phủ ngô đình diệm ở washington vì cái ông bố này thì không ủng hộ cái chủ trương của diệm nhu ngô đình diệm ngô đình nhu không ủng hộ thế cho nên ông nhu ông phát biểu này này ông nhu ông phản ứng bằng cách ông nó thề là ông thề sẽ giết bố vợ <laughs> ông tuyên bố với và ông tuyên bố là cả bà vợ ông cũng sẽ tham gia vào cái việc để giết cái ông bố vợ này ừ. ông nhu ông nói thế này tôi sẽ cắt đầu lão ta tức là cắt đầu ông bố vợ tức là cắt đầu ông ông trần văn trương đấy <laughs> tôi sẽ cắt đầu lão ta tôi sẽ treo cổ lão ta ở giữa quảng trường và để lão ấy treo lủng lẳng ở đó vợ tôi sẽ thắt nút treo cổ lão ta vì cô ấy tự hào là người Việt Nam và cô ấy là một người yêu nước. tại chúng thấy kinh khủng không? Một ông con rể mà nói với bà bố vợ như vậy. Ừ. Và Trần Lệ Xuân cũng thế, từ cả cha mẹ luôn. Chúng ta thấy người con bất hiếu đến như vậy, từ cả cha, từ cả mẹ. Đấy, vì chồng, vì gia đình nhà chồng, từ cha, từ mẹ và đấy sẵn sàng có những cái việc như vậy với cha mẹ treo cổ cha chúng ta thấy người con như vậy có cái đức gì không đấy ông ngô đình nhu ông ngô đình diệm ông đi theo một cái tôn giáo nào mà lại để sinh ra bất hiếu đến như vậy đại chúng thấy không nói bố vợ như vậy dù là bố vợ không đồng ý với mình mình cũng không được phép như vậy trong đạo phật chúng ta có dạy thế không Đấy. Đức Phật dạy chúng ta hiếu thảo với cha mẹ. À, ông theo cái đạo gì mà lại bất hiếu với cha mẹ như vậy? Sẵn sàng treo cổ cả, cả bố mẹ lên như vậy. Nghe không? Còn bêu ở giữa quảng trường đó, ông bảo tôi sẽ treo cổ lão ở giữa quảng trường và để lão ấy lùng lằng ở đó và sẽ bảo vợ ông là chính vợ ông ra thắt nút treo cổ ông bố các con thấy như thế có được không với cái lời ác như vậy chắc chắn phải bị quả báo thôi ừ. và tất cả những việc làm ác ấy của chính phủ ngô đình diệm ngô đình nhu của gia đình ngô đình diệm ngô đình nhu đã dẫn tới cái hậu quả là cái cuộc đảo chính ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 xảy ra. Và kết cuộc của nó là gì? Đó là Diệm và Nhu bị giết chết bị chính quân đảo chính người ta giết chết ừ, thưa đại chúng và sau đó thì cả ngô đình cẩn cũng bị tử hình ừ, tử hình lúc này thì bà trần lệ xuân là đang ở nước ngoài cho nên là thoát chứ nếu ở trong nước thì chắc chắn cũng bị giết ừ. mẹ con trần lệ xuân ở ngoài nước ngoài lúc cái bà đang đi ý cho nên thoát chứ còn nếu ở trong nước chắc chắn cũng bị chết đó thưa đại chúng như vậy là gia đình tan nát gia đình tan nát hết à, và đối với nhà bà trần lệ xuân thì đại chúng biết cũng rất là thảm thương sau này thì chính bố mẹ đẻ của bà trần lệ xuân lại bị chính người con trai ấy giết chết luôn con trai là ông trần văn khiêm giết chết cả bố cả mẹ luôn thế rồi bà trần lệ xuân hai người con gái đi sang nước ngoài thì cô chị bị tai nạn xe ô tô kẹp chết. Và mấy năm sau thì cô em cũng bị tai nạn ô tô kẹp chết. tại chúng thấy có tăng thương không? Tan nát hết mà. Ừ. Tan nát hết. Và lúc này bà ấy chắc mới ngẫm nghĩ ông Diệm, ông Nhu, ông Cần thì chết rồi. Phải không? Bà ấy ở ngoại quốc, bây giờ gia đình bị như vậy, bà mới bắt đầu ngẫm nghĩ chắc là quả báo đến với gia đình mình đấy rồi. Cho nên đến năm 1990 thì Trần Lệ Xuân đã cho con trai là Ngô Đình Trác đến tìm gặp Hòa Thượng Thích Mãn Giác là hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ để xin sám hối với Hòa Thượng và cũng nhờ Hòa Thượng cầu siêu cho thân nhân. Đó. Hòa Thượng Mãn Giác đã đồng ý. Đấy. Bà mới đến sám hối năm 90, đấy, 1990. Và đến năm 1996 thì bà Trần Lệ Xuân chính thức lên tiếng xin lỗi các Phật tử và xin lỗi vong ờ, giác linh của Hòa Thượng Thích Quảng Đức về những lời nói mà bà ấy đã nói về Phật giáo và các lãnh đạo Phật giáo trong quá khứ. Đấy, năm 1996 đấy. Chính thức lên xin lỗi. Và sau đó thì bà và năm 2011 thì bà từ trần. Mà với một cái cái gia cảnh tan nát như vậy. Đó, thưa đại chúng. Thì qua cái sự kiện này chúng ta thấy, thấy không? Hôm nay Thầy xin được nói dài một chút để chúng ta thấy. Đó. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu ác hại Phật giáo, và tiêu diệt Phật giáo, cho nên chịu cái quả báo thảm khốc đến như vậy. Wow chính Diệm và Nhu bị giết chết, quân đảo chính họ giết chết. Và gia đình của Ngô Đình Nhu, vì thực sự mà nói, Ngô Đình Nhu là một, một người cố vấn đắc lực cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hầu hết các chính sách chiến lược của Ngô Đình Diệm là do Ngô Đình Nhu. Cho nên đích thân gia đình Ngô Đình Nhu bị những cái quả báo đau khổ. Đại chúng thấy không? Đó. Con cái cũng bị chết, bị tai nạn. Đó. bố mẹ vợ thì bị chính con giết chết tất nhiên là ông bà ấy cũng có những cái quả báo của ông bà ấy có cái nhân của ông bà ấy ừ. nhưng mà để chúng ta thấy đấy là ác nghiệp đấy ừ. ác nghiệp ừ. cho nên về sau này bà ấy, chắc là lúc ấy thì bà bắt đầu tin phật rồi mới quay về tìm hòa thượng thích mãn giác để xin sám hối bây giờ thì quả báo nhãn tiền ngay trong đời này đấy thưa đại chúng đấy là quả báo nhãn tiền tất cả những kẻ ác hại Phật Pháp, à, ác hại Tam Bảo đều phải trả quả báo, không thể tránh khỏi. Hoặc mình bị tai nạn, hoặc con cháu mình bị tai nạn, hoặc sinh bệnh tật, à, hoặc gia đình tan nát. Những câu chuyện như thế quá nhiều để chúng ta thấy, để chúng ta đủ lòng tin có nhân có quả. Vì Phật Pháp Tam Bảo thực sự là dùng phước để cứu độ chúng sinh thật. Mà chúng ta ác hại thì chúng ta phải bị quả báo rồi. Đó. Nó là ruộng phước chúng ta trồng vào thì chúng ta được phước rất lớn. Mà chúng ta ác hại thì chúng ta tổn phước báo rất lớn. Mà tổn phước báo thì tai họa nó phải đến. Ừ. Đấy là sự thật. Đó, thì kinh thưa này chúng, cái chết phi phàm của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã làm chấn động dư luận khắp cả hoàn cầu và thời đó là chấn động tất cả và gần 60 năm và ờ, năm nay 21, hai năm nữa là đến 60 năm thì chúng ta sẽ chắc là sẽ làm kỷ niệm lớn về sự ra đi của ngài nhưng mà thời đó cái sự hy sinh của ngài đã làm chấn động cả thế giới tổng thống kennedy thấy cái hình ảnh của hòa thượng tự thiêu mà ông cũng ông cũng cảm xúc vô cùng mà đấy đại chúng đó. Và cái đại nguyện và hành động vị pháp thiêu thân của Hòa Thượng không những đó là một cái công đức to lớn đối với Phật giáo Việt Nam mà cũng là một đóng góp to lớn, vô cùng cao quý cho đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc chúng ta. Đóng góp cho cái đời sống tinh thần của dân tộc chúng ta. Dân tộc Việt Nam chúng ta phải được hôn đúc bởi những con người trí khí như vậy, quật cường như vậy, à, hùng lực dũng cảm như vậy Đấy. sự ra đi của ngài có thể nói đúng là một cái sự, một cái sự chói sáng cho dân tộc chúng ta chứ không phải không đâu tuy ngài gọi là đấu tranh cho hòa cho phật giáo cho bình đẳng tôn giáo nhưng thực sự đó cũng chính là đấu tranh cho sự bình đẳng dân chủ cho quyền con người đấy. tự do tín ngưỡng của con người mà đó chính là cho con người mà thực sự cái đấy là vì con người đấu tranh cho phật pháp là đấu tranh cho con người thưa đại chúng vì phật pháp là vì con người chính đức phật của chúng ta khi ngài ra đời và và khi ngài đi truyền pháp ngài cũng nói sao hãy gì hãy vì lợi ích cho số đông vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Có phải vì con người không? Thưa đại chúng. Cho nên Phật Pháp là vì chúng sinh, là vì con người. Cho nên chúng ta đấu tranh bảo vệ Phật Pháp chính là đấu tranh bảo vệ quyền con người. và cho tất cả những cái gì thật là của con người, xứng đáng. Phật Pháp là như vậy. Đó. Cho nên, thưa đại chúng, thì hôm nay Thầy nói hơi dài một chút, vì cái, cái, cái, cái sự kiện này nó rất là lớn. Đại chúng rất hoan hỉ. Thầy rất mong đại chúng qua cái sự kiện Hòa Thượng thích Quảng Đức Tự Thiêu, chúng ta thấy được đây là một tấm gương sáng ngời cho Tăng Ni Phật tử chúng ta noi theo, học theo, hành đạo theo và bảo vệ Phật Pháp theo gương của Ngài. À, từ cái lòng tin bất thoái của Ngài, chúng ta cũng nguyện một lòng tin tưởng Đức Thế Tôn, tin tưởng giáo pháp của Ngài, nguyện đời đời kiếp kiếp bước trên con đường mà Ngài đã chỉ ra cho chúng ta. Đức Phật, đấy, đây là con đường chân lý, là sự thật cứu khổ muôn đời, như bài kệ đại chúng đã từng đọc. Hôm nay Thầy đọc lại một chút. Đức Thế Tôn là mặt trời chiếu soi phá tan đi màn đêm u tối, xóa tan đi tà kiến khổ đau. Đức Thế Tôn dạng ngời, trí tuệ Ngài bao trùm khắp tam thiên. Đức Thế Tôn từ phụ muôn loài. Ai cứu được nhân loại, người ấy không ai ngoài Đức Thế Tôn. Dạ, thưa đại chúng, Chỉ có Đức Phật, giáo pháp của Ngài mới cứu được nhân loại này thôi. Nhân loại còn chìm trong u tối. À, thông minh, duệ trí gì đi chăng nữa cũng không thể bằng được trí tuệ của Đức Phật và các vị Thánh Tăng. Các Ngài đã thực chứng chân lý, vạch ra cho chúng ta con đường à, để chúng ta đạt được chân lý, thoát mọi khổ đau. Vậy chúng ta sẽ nguyện mãi mãi đời đời kiếp kiếp đi theo Đức Phật, theo con đường của Ngài. Nha. Chúc đại chúng tinh tấn. À, kính thưa đại chúng, à, bài giảng hôm nay Thầy xin dừng ở đây. À, qua cái sự kiện à, của tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức thì Thầy cũng rất là mong có thể sang năm, từ sang năm chùa chúng ta sẽ À, tổ chức cái lễ kỷ niệm ngài cũng thật là trọng thể nếu mà tình hình covid dịch bệnh mà nó ổn định ấy thì chùa chúng ta sẽ làm lễ và như vậy là trong tháng tư của chúng ta ngoài lễ phật đản chúng ta sẽ có một cái lễ kỷ niệm ngày đức bồ tát à, hòa thượng thích quảng đức và à, vị pháp thiêu thân nhé đấy nó sẽ thành cái lễ của chùa chúng ta thì thầy rất mong các phật tử sẽ học cái hạnh của ngài noi gương ngài để chúng ta sống thật xứng đáng tu hành thật xứng đáng ừ, lợi ích cho mình và cho mọi người thì hôm nay thì vì thời gian cũng muộn rồi cho nên cái phần thứ hai là giải đáp à, thắc mắc thầy sẽ xin à, dừng lại ở đây để sang à, buổi sau nhé một lần nữa chúc đại chúng sức khỏe an lạc và tinh tấn mong làm sao mà dịch covid sớm được kiểm soát tốt để cho các Phật tử lại được trở về ngôi nhà lớn, ngôi nhà chung Ba Vàng. Nha. Thưa mời toàn thể đại chúng cùng khởi thân, chúng ta hồi hướng. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh trọn ờ, thành ờ, Phật ờ, đạo